À, xin chào mọi người nha à, hôm nay em cùng à, chia sẻ một vài cái à, cái, cái à, kiến thức à, để giúp mọi người làm sao một cái wifi nhà mình mà yếu á, thì mình có thể là khắc phục được khắc phục à, để cho nó chạy nó sẽ tốt hơn thì à, điều đầu tiên á, thì à, à, như mọi người đã biết á, các cả các sản phẩm điện tử các cái thiết bị wifi này rồi là các cái thiết bị điện tử nói chung á nếu nó hoạt động liên tục 24 trên 24 từ tháng này tháng tháng khác nó không có tắt đó, thì chắc chắn thứ nhất là nóng nóng lên dẫn đến cái hiện tượng là khi các thiết bị mà nóng rồi á thì nó sẽ chạy nó sẽ không có ổn định và thứ hai nữa là nó sẽ giảm cái công suất thực của nó cũng giống như ví dụ như đơn giản là mình chỉ có chiếc xe máy chẳng hạn mà mình chạy chạy hoài mà chạy mình thấy nhớ cho nó chẳng hạn á thì đến lúc nào đó chạy nó sẽ thử bung máy luôn thì các thiết bị điện tử thì nó cũng gần gần như nhau như vậy cho nên á để khắc phục được những cái tình trạng mà cái wifi của nhà mình yếu á, thì có những cái cách như sau cách đầu tiên á, mình nên gắn cho nó một cái quạt khoảng 12V quạt nhỏ nhỏ á, à, vào cái cục wifi chính của nhà mình tức là cục nào cũng được có cục wifi thì mình cứ gắn cho nó để làm sao làm cho nó cái, ờ, cái nhiệt độ ở của cái thiết bị nó sẽ giảm xuống khi nó hoạt động 24 đến 24 á, thì nó sẽ không bị chạy quá nóng vì khi chạy quá nóng thì bất kỳ một cái thiết bị nào cũng vậy nó cũng sẽ chạy rất là chậm dù có tốt cờ nào chăng nữa là thứ nhất là mình nên gắn cho nó một cái quạt quạt à, nhỏ nhỏ là để à, giải nhiệt cho nó thứ hai á, là mình nên đổi lại cái mật khẩu wifi nhưng mà mình đổi cái mật khẩu wifi làm sao á mà cho nó khó chút xíu chứ thông thường à, mọi người thường hạ đổi mật khẩu khoản vai dạng ví dụ như 123 ABC 456 chẳng hạn như này hoặc là 124558 ABC thì những cái mật khẩu wifi đơn giản như vậy á, thì các phần mềm bẻ khóa wifi á, nó sẽ bẻ bằng xe chùa của nhà mình thì lúc đó á, là wifi nhà mình dù rất mạnh nhưng mà bởi vì nhiều người xe chùa quá nên là nó sẽ yếu và mình ờ, vào thì nó sẽ chạy rất là chập chờn Đấy, à, thì để đổi mật khẩu wifi như vậy thì à, các bạn nên đổi cái mật khẩu wifi dạng nào mà có độ ký tự phức tạp nó cao ví dụ như là à, ví dụ như giả sử một hai ba năm sáu bảy tám rồi ABC rồi ba chữ A cong ba dấu chấm than ba dấu sao ba dấu thăng chẳng hạn cứ viết liên tục một cái cho nó dài như vậy có nhiều những cái ký tự đặc biệt á thì nó độ bảo mật của nó rất là cao à, có cả ký tự đặc biệt có cả chữ in thường in hoa có cả số thì lúc đó cái mật khẩu của mình nó sẽ rất là bảo mật và các cái phần mềm bẻ khóa wifi nó sẽ không bẻ khóa được là trường hợp uh, thứ hai là mình à, đặt lại cái mật khẩu cho nó còn trường hợp thứ ba mà ví dụ như wifi nhà mình mà ở tầng 1 được khỏe rồi nhưng mà lên tầng 2 nó yếu hoặc là mình uh, bắt cái wifi của nhà hàng xóm về mình sai mà mình ở ngoài cửa thì mình bắt được khoảng cỡ 2 đến 3 vạch mình mình vào trong phòng á à, thì mình bắt được ít vạch ờ, khoảng một vạch chẳng hạn thì nhiều khi nó sóng nó sẽ chạy rất là chậm thì trường hợp đối với trường hợp này á thì mình có thể mua các thiết bị về kích sóng wi-fi hoặc là hút sóng wi-fi về có nghĩa là mình sẽ hút sóng wi-fi của tầng 1 mình mình ờ, phát lên tầng 2 tầng 3 hoặc là mình hút sóng cái wi-fi của hàng xóm về để mình phát lại thì ở bên em cũng có các bán các cái thiết bị về hút sóng wi-fi kích sóng wi-fi đây là thiết bị Tenda A9 rồi là đây là thiết bị về Totolin rồi đây là thiết bị của Tepalin đó. hoặc là cái bộ à, à, Tenda N300 rồi là cái à, Tepalin đó rồi Tenda ba râu này rồi là cái Tepalin 940 à, nhưng cái thiết bị này nó vừa có chức năng là phát wifi và vừa có chức năng hút wifi nó phát lại và cả cái thiết bị này nó cũng vậy ha thiết bị này này chỉ có chức năng hút wifi phát lại thôi là đối với những trường hợp mà wifi ở xa thì mình có thể sử dụng thêm các thiết bị này để mình hỗ trợ để hút wifi và mình à, phát lại cho nhà mình thì nó sẽ mạnh hơn à, rồi còn có một số trường hợp nữa là trong cái hệ thống mạng nhà bàn mà có nhiều cái cục wifi cùng sai ví dụ như à, mình xài bộ ba bộ hai ba cục rồi cho hàng xóm kéo ba kéo nữa thì dẫn đến nhiều khi có các cái cục wifi này nó dễ bị trùng cái địa chỉ với nhau á này trùng cái địa chỉ IP với nhau thì nó dẫn đến hiện tượng là uh, wifi thì sóng đầy căng nhưng mà nó không vào mạng internet được hoặc là lúc vào được cái lúc không đó là do hiện tượng nó bị trùng địa chỉ IP đó thì à, cái à, bên mình sẽ làm à, các cái video về hướng dẫn đổi cái địa chỉ IP của tất cả các cái dòng wifi bên mình đang bán nó rất là nhiều dòng ha hiện tại thì bên mình mới chỉ làm được một cái video về cái cách đổi IP của một dòng nhưng mà bây giờ thì mình sẽ làm tất tất tất các dòng về đổi địa chỉ IP của tất cả các cục wifi để mọi người có thể tự làm được ha à, thì bây giờ mình sẽ tổng kết lại ha mà nếu mà wifi nhà mình yếu thì mình sẽ có những cách như sau cách thứ nhất là mình nên gắn cho nó một cái quạt ở cái cục modem wifi à, có cục nào mình cứ gắn cái cục đó ví dụ nhà mình có hai cục wifi thì gắn cho nó hai cái quạt nhỏ nhỏ cho nó thổi cho nó mát thì nó hoạt động rất là tốt cái thứ hai là mình đổi một cái mật khẩu đổi lại cái mật khẩu của wifi nhà mình có rất là nhiều ký tự đặc biệt phức tạp dài cả chữ chữ à, in thường in hoa à, ký tự đặc biệt dấu sao dấu thăng nói chung dài dài á thì nó sẽ rất là bảo mật là cả, cả thứ hai cái thứ ba là ví dụ như mình hút cái wifi à, nhà người ta hàng xóm về mình xài hoặc là mình à, à, hút từ tầng 1 tầng 2 của mình lên á mà nó yếu á thì mình có thể sử dụng các cái thiết bị hút sóng kích sóng wifi này để hút về cho nó mạnh hơn thì nhớ rằng trước khi hút sóng wifi thì mình phải xem là tại vị trí mình muốn hút á nó mình phải bắt được từ 2 đến 3 vạch sóng trở lên thì mình gắn cái thiết bị này hút nó mới hiệu quả được còn nếu từ một vạch thì nó sẽ hút không có hiệu quả dạ đó là những cái à, những cái chia sẻ của em về cái cách à, để mình à, hút xong à, khắc phục cái lỗi là à, à, không à, có wifi yếu hoặc là trường hợp là à, wifi nó không kết nối ở được internet được á do trùng địa chỉ IP á ha thì à, hy vọng là mọi người cũng có thể từ khắc phục được cái wifi của mình ở nhà thì mọi người uh, có gì nhớ nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha thì mình sẽ uh, chia sẻ những cái kiến thức uh, mà trong nghề mình làm được và những cái hướng dẫn mình sẽ post lên kênh vi tính văn cường đó, thì có gì mọi người cần cái gì thắc mắc thì có thể lên đó bình luận hỏi mình sẽ trả lời 100% bình luận của mọi người à, rồi mình rất cảm ơn tất cả mọi người nhé nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé